này có <laughs> tổng chiêu chiều to nhỉ Sí, lo gió ngõ tình tình sai hoang tham sẽ xiêm phế luân hồi phạm vân chân về diện khoa giang lời ồ mẹ con tài với ừ na có đôi na số e na nó tổ có sáng chén nó hay nhận cả chén hay là chén mà con tài mà có sáng chén đi mà à cái mẹ nhưng mà chỉ là xiên được con nha mẹ cả chúng con con đôi na số e các con là ổn foto ah foto nyu hmm. Mereka yam ma tô thô xê giao xê phun giao tu tuệ phun song minh giật nhìn sanh hàng vô sao chưa thân mình sẽ phạm chính dẫn ôi tung suy ở đã toàn lè mèn lơ có ở tao đâu có hàng <laughs> nó vừa mày có hả tôi có hàng nó lê như quê chị già nó con quê à nhưng mà hàng nó con này sao hàng mạng hàng mạng như gì nó con hả như là có bất vả thằng nào ơi. à? có ở tay ấy có thể mà vẫn coi cả con tiền ấy mà cái cô tôi đã chào em đủ nào nói hiểu trái chim cân xuống rau nhưng mà à, cô mày tất có hai nói lên nằm mày cái gì con hay là ê gì cả mày con ấy con mày giờ tôi sẽ phun quay thì giờ hôm mình tổ sai sinh nhân cân tụ là tụ tụ kỳ thang có hai nhận lại mày mà mẹ mà hãy con cho hai thì mày chắc chắn yêu nhá về cho hôm rồi ha hơn nữa hôm dịch sẽ hệ rồi à? ừ, nhưng mà hơn nữa nhưng mà có tay mà sao khó ô kê nói quê gì tôm thinh thính tổ nâu hòn tảng chấm sự giảng khó sĩ vô khó phi quê khoa sự giảng thảo ô chưa hẳn là xin yêu sẽ dẫn thở phiếu chầm quân khó phi yêu khó khó phi sẽ coffee na sẽ chạm sang lỗ à ôi chạm sang về tay lỗ xí à ô nin tu kín quê khoa sen hàng chim u lỡ đòn hàng ờ, hòn sen ờ, liệu sư hàng dân sâu mà hòn nhỏ suy sẽ xin chẳng lãng sáng về tùm siêu giờ về vô do hoàng phế tu thiên quân sẽ quay chân nhỉ à xây lỗi thì trường quế ô phiêu khoe ra nã lùn nhà nà thì trường chiêu lộ cha nhun thấy mà khoa tố sẽ đầu lời con thà ủ con thà tuần hạ à chị chân ta hả hai con mày con mà mày chẳng tu lòng gì rồi ấy giờ bây giờ nó tỏ những hiu tu mày giờ nó tu phung cưa con mày chị chân à mày dùng phụ kẹ con phim mà mà dạ, như giờ xe mà chủ chủ máy như mày đã cho mấy con à ha tôi ra hoài yến là tôi cho mấy con nhà ní mà mình theo đau thì chỉ cho con á ở kia mà ha con với ù nhưng giờ họ hãy có liáng nha ừ giờ con tội lý nhưng mà con chính chân mà con với ừ. như giờ hỏi nó con mà như giờ hả hai con giờ sẽ chạy về mà anh kể như tập con nó ní nha

mà gì vậy mà mà này giờ nói chứ mà nói gì nữa nhưng mà nó nhấn sẽ nó nhấn sẽ như mà nhấn sẽ như số dễ nhiêu cả ở nên ta chỉ ta dân là cái ờ, này mà gia hại này nên sẽ nên chúng con này là mà mà chúng con chứ tôi mà gia hại này ừ. à có tớ nhờ nó con thật sân ở mấy coi tự cả nó con thật sân và ừ tức là nó ờ. nhưng mà có thể ta mà à hàng tuần đọc khởi cái chung nhuận tu mà Ừ. anh có cho quả ngon to đắp khẩn chung ỏi ha ừ. con bố mẹ có à mà gì cả con sao hiểm cũng ừ. tội lộc hạt cho à xây ra tăng thăng ca xin mô dinh quanh thiên đi ờ, mâu nhân sư tài hồ miêu lơ đồ tổ chia sinh sinh nhân to xin lợi

thiên à, sẽ thiên yo thiên cô win à, ô địa sư khẩu sư yếu nhân nhân à yo yun chẳng song à tổ khuê gì à miêu thanh đồ tổ chiến và dạ nhiều thọ xin sẽ hai rằng mẹ ơi buồn gì à, về tay lọ phải ô xiên ơi Ôi. Dạ. Lò ná chia to sẽ dẫn bên nhì màng ơi. Ôi. Con sao nhở mà con ngủ? À. <laughs> chùm câu canana sáng chi nhì chia ô chân ô quê yo tai mang khuê phấn gì xuôi lò liễu mồ làm đò khó ấy nhìn gì Hãy subscribe nam mô xem tổ nhà sĩ sang cơ sa nữ sang tổ phan san mô cơ mâu yang so y sa la liao yi nian ai ê sa ôi chia là sẽ mẫu nhân quá ôi sa lưỡi chiều kiều xin an tu siêu chàng quê biểu biểu xe mẹ on tàu lười chiều son gai tin bữa quê khoa sẽ xia mèn qua lối xia xia xia kỳ qua lối miu hồi nãy giờ có liang rồi à, nhưng mà con ăn tại à à mấy nhiêu tiền tuần à ăn mấy nhiêu tiền mà tiền mà mà nữa mà như thế đi tụi bùng mấy chả hiểu nhưng mà nuôi vô tiền mà nè bù mà như thế đi liệu sản thế đi thì tổ cái nản thế nè. phải ăn nè. Ah, mấy chuyện mà nạt chưa tin được điếm nhân hả? À, bụt điếm nhân tôi tính như này. Như tụi nùa hiu diệu tiện nè. Ừ, nhưng chả hoa mẹ thả đi mà mà thả đi hôm ồ, ta không phải à. Dạ, chắc là mình, mình, mình, mình, mình, mình, mình, mình, Nhân hỏi mẹ mình nha. Mình đi ờ, tàn đồ mạng ngó ấy. Bùn hả mà cắn mình. Bùn nhé mà cắn mình á. Yo. Yo untuk kah này, Oi. mà con hô cả dạ, ờ thế gì của nó đu ngắm tay nhưng mà xin cho con tiêu phim mà với bắn tu hỏa cho họ phụ cho lộc khía này bắn con kêu bảo mình tu ha mà các các con các si chỉ có ở ở kia mà thì à, ờ. giờ tôi hãy tiêu mà dùng con giờ tại chung giúp thăng hay là trang tin đó và các chị con với ờ. mẹ có ở à, dung phim mà <coughs> <coughs> ờ. <coughs> Ừ, những cha mẹ già hay ừ, một cái con mà cái con thoải mái ừ. ừ. hả như cháu tập chủ mày cái chân ý tập phần hang chủ mày do mình chạy dạ, do gian gọn là gọn ờ. nè Yeah.

ngõ cái lan ngõ mãi, con ngõ Hãy subscribe cho kênh dành thấy ớ hai bà có sắp tệ mà tu tình cả sinh sẽ tiêm phê lùn nấu tu thiên ngã dân lư chẳng sẽ tông dân lô nín lư tu thi ya na cho na sẽ tông xin cho ôi cho cho bè tay chiếm luận ấy giàu chiêm phế gian lưu xe qua phin tâu lối chẳng nhân chân phin à chẳng lơ khoa thô phiếu ê e, Ôi dồi, như tụi con thân nhạc mẹ con cả. Mẹ dạ, con mà, đây mà. Ai, chào già nè. Chào già, nó tới nhập chiều. Mẹ dạ, con tội rồi mà. Giống là dạ, con. Dì xuống hai con nha. Dì tôi phần nào mẹ con thân em. Con phải sai nhé mà con như sao con mấy coi cho con thân à ừ. chứ họ con mà cả con cũng cả cho con không mà cái gì giờ kia là cái ở cho mà thu về giờ ấy hả nó nhà nó chỗ nhà ừm nó sẽ liền yoga nó tự cho mà cô ạ mình yoga liền nó tự cho mà cô ạ hay sao hả hả nó sẽ ừ. vừa trường xiêm chân duyên lô xiêm xiêm chê xê lan quý lan xia ê sang ca se phang quang a chu a o ye nhân chang song mạng tiền con tại ô con em Ahem. <clears throat> khawfin na ôi gọi sinh YouTube của Hải có ông Toàn sẽ lấy pin na thao ôi

when lộ tu phan phương lơ mày phê hai lộ phan phương tu thao siêu siam phung ô yo ôi có thể tạo ở dòng con sẽ phải mà à nhưng mà mà phải dịch cụ thì con mẹ hắn là con tội mày nào mày nó phê